Cảm ơn cả nhà quay lại với kênh Toàn Thành Khách của mình ngày hôm nay ạ. À. thông tin và những cái khu ờ, đất mà kinh doanh của hàng rất là tiện cho những khách hàng thì ờ, bây giờ tôi mình ờ, đang được biết ở cái dự án của bên em là dự án xây rồi ngày hôm nay thì mình và Quy là giải đáp cho cả nhà nhưng mà Đồng Quy lại giải thân mình thôi thì nhận luôn đó là à, dự án ờ, của mình có tên thương mại là Bến Cát City Zone nằm trên mặt tiền quốc lộ 14 và hiện tại thì à, dự án của mình nó có tổng là 255 nền và tổng diện tích là từ 60 2 đến 120 m 2 số cư 100 cho trăm như cả nhà và đường à, nội bộ dự án là 13 mét, công nghiệp 13 m thống và cây xanh với hè triệu à, âm máy nha rồi thưa quý ơi bây giờ có một cái là về đất khách hàng hay là khách hàng đất là dự án này làm sao để mà thu nhập một con dự án à Dạ vâng, thì ngay thời điểm bây giờ thì bên em dự án thì em đang tiến hành mở bán phần mềm Thì bây giờ mình và Huyền Quy đã di chuyển vào bên trong dự án rồi cả nhà Và đây là cái trục đường chính của dự án Trục đường này thì nó là 13 mét nha cả nhà Vỉa nhà của bên là 3 mét Và hiện tại thì à, lúc nãy Huyền Quy là tính chia sẻ là pháp lý như thế nào rồi đúng Hương Quy đúng không ạ Thì à, bây giờ Huyền Quy có thể là cho khách hàng được biết là à, bây giờ muốn mua một cái dự án một lô đất tại dự án này thì phải làm như thế nào Huyền Quy ha Dạ vâng thì à, hôm nay là bên em đã tổ chức buổi mở bán tại ngay ngày chủ nhật và ngay tại dự án luôn ngay từ bây giờ thì bên em đã tiến hành nhận giữ chỗ nha cả nhà nha bán giá f không và nếu mà tất cả các khách hàng vô xem dự án cảm thấy thích và phù hợp với nhu cầu cũng như là số tiền của mình thì mình tiến hành đặt giữ chỗ ạ đặt giữ chỗ số tiền từ 10 đến 50 triệu đến ngày mở bán thì nếu mà tất cả các anh chị em và các bạn mình thấy cái giá đó phù hợp với túi tiền của mình thì cái số tiền giữ chỗ đó sẽ chuyển thành là tiền cọc nha cả nhà nhá sau cọc 7 ngày chúng ta sẽ thanh toán đợt một có hai phương thức thanh toán ạ à. phương thức thứ nhất đó chính là nếu mà quý anh chị và các bạn có đủ tiền mặt thì chúng ta sẽ thanh toán theo 95% phần trăm sẽ được chiết khấu 10% và 1.000 USD còn nếu mà tất cả quý anh chị và các bạn không có đủ tiền mặt thì chúng ta có thể thanh toán theo tiến độ tiến độ ở đây được chia làm 5 à, 5 đợt à, mỗi đợt cách nhau 30 ngày và thanh toán theo tiến độ thì chúng ta sẽ được chiết khấu 5% và 1.000 USD nha cả nhà nha Vâng ạ, à, rất là tuyệt vời đúng không cả nhà Mua một lô đất chỉ có 3, 738 triệu thôi nhưng mà được chiết khấu 10% 10% là đã à, Cộng với 1.000 USD là chúng ta đã tính sơ sơ thôi thì tầm khoảng là gần 100 triệu rồi cả nhà Vâng, trước mắt, trước mắt là chúng ta đã lời được à, gần 100 triệu rồi đấy ạ À Hiệp Huy ơi thì như vậy thì uh, diện tích của mỗi lô trong này thì uh, nó sẽ có diện tích từ bao nhiêu đến bao nhiêu hả? Dạ vâng, thì uh, tổng quy mô lúc nãy em nói là 255 hectare và diện tích từ 60 đến 120 mét vuông và quý anh chị và các bạn mình nếu mà tham, tham quan dự án mình thấy cái vị trí nào cũng như là diện tích nào phù hợp thì à, em bán toàn sẽ à, tư vấn kỹ cho cả nhà rồi thì à, đó mà biết được cái à, vị trí cũng như là từng lô đất thì chúng ta sẽ di chuyển vào bên trong giữa nhà cái nhà thì rồi, ờ, xin chào cả nhà nha Thì bây giờ em An Toàn sẽ quay một vòng để cho cả nhà xem ờ, toàn cảnh dự án nha Hôm nay là ngày Chủ nhật nên là khách hàng lên tham quan dự án rất là đông luôn Và dự án này thì thực sự là ờ, diện tích của nó là tổng là 3,6 hecta nha Gồm 255 à, sản phẩm gồm tất cả là có người 10 block nha cả nhà nha thì cả nhà cũng thấy hình ảnh hôm nay không ạ à, khách hàng lên xem rất là đông đúng không ạ rất là đông luôn và hiện tại là ừ, đang tiến hành nhận giữ chỗ nha cả nhà nha nếu mà tất cả các quý khách hàng lên xem và tham quan á mình cảm thấy là vị trí này à, cũng như là phù hợp với giá cả này túi tiền của mình thì mình tiến hành đặt giữ chỗ và sau đặt giữ chỗ đó nếu mà quý khách hàng đến ngày mở bán và hai tuần nữa là mở bán nếu mà quý khách hàng mình á thấy cái giá tiền đó nó phù hợp với nhu cầu cũng như là tài chính của mình á thì mình sẽ tiến hành à, giữ tiền giữ chỗ đó sẽ chuyển qua tiền cọc ha cả nhà ha và bây giờ hiện tại là đang với bán giá F0 Bởi vì cả nhà cũng biết là dự án 1 trên 500 à, là khi mà có bản đồ 1 trên 500 và được nhà nước phê duyệt thì, à, thì bên chủ nhà đầu tư đã được phép là bán rồi nha cả nhà nha à, Nên là bây giờ có giá F0 F0 là khi mà à, chúng ta mua mua hoàn thiện cơ sở hạ tầng hết rồi thì lúc đó chúng ta sẽ bán với giá F1 F2 thì cả nhà cũng thấy là quy mô dự án đúng không ạ ở vị thực sự là dự án nằm ở cái vị trí rất là đắc địa nằm ngay mặt tiền đường DT741 nối liền giữa Sài Gòn và tỉnh Bình Phước và nó nằm à, ở giữa lòng hai khu công nghiệp chính ba khu công nghiệp đó là khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Mỹ Phước 2, khu công nghiệp V-Ship 2. Vì thế, à, anh chị em công nhân viên cũng như là các chuyên gia nước ngoài về đây sinh sống và làm việc rất là nhiều. Giá này thì giá vừa tầm với anh chị em công nhân nha. À, nếu mà tất cả các anh chị em công nhân viên mình mua mình ở thì đó là một điều tốt còn nếu mà nhà quý anh chị mà mua để đầu tư á thì à, chúng ta được à, giá f0 ngay trước mắt là chúng ta đã lời được à, Ờ, một gần 100 triệu ạ bởi vì sao ạ à, giá chiết khấu nếu mà quý anh chị và các bạn có đủ tiền mặt thì chúng ta đã được à, thanh toán 95 phần trăm thì sẽ được chiết khấu 10 phần trăm và 1.000 USD còn nếu mà tùy quý anh chị mà à, không có đủ tài chính tài chính không được linh động thì mình thanh toán theo tiến độ à, chia được 5 đợt và sẽ được chiết khấu 5 phần trăm và 1.000 USD nha cả nhà nha à, đây là chính là cái block A nha cả nhà diện tích từ 60 đến 120 mét vuông đó, tùy vào vị trí và à, vị trí nên là giá nó sẽ khác nhau ạ cả nhà có hình dung được à, dự án rồi đúng không ạ đây chính là trục đường chính trục đường chính từ cổng đi vào nha cả nhà nha đây trục đường chính đi cổng đi vào ạ đó cả nhà thấy không ạ cổng à, chúng ta là ngoài kia và mặt lộ của trục đường là 13 mét nha cả nhà nha và mỗi bên vỉa hè là 3 mét Dự án 1 trên 500 thì mọi người cũng biết đặc điểm của dự án 1 trên 500 là có đầy đủ tất cả các tiện ích như là cây xanh, vỉa hè, điện âm, nước máy có đầy đủ. À, thường thường những à, chị em mà chúng ta à, chưa đi mua đất hoặc là chúng ta à, là công nhân viên á, thì chúng ta mua chúng ta em khuyên chân thành nên mua dự án 1 trên 500 bởi vì sao ạ khi chúng ta mua dự án 1 trên 500 thì cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện hết và thủ tục pháp lý rất rõ ràng và minh bạch chúng ta không có sợ là à, bị lừa hay là bị à, người ta gạt là ừ, đất tranh chấp hay là như thế này như thế kia ha như cả à, ha tại vì vì khi chúng ta mua là pháp lý công ty đã lo thủ tục từ A tới Z đó, chúng ta lên chỉ xem vị trí nếu mà thực sự cả nhà cảm thấy mà chưa chắc chắn thì chúng ta cũng có thể mang cái hợp đồng hồ sơ đó lên sở tài nguyên và môi trường chúng ta hỏi rõ là dự án đó đã được nhà nước phê duyệt hay chưa đã có 1 trên 500 chưa thì uh, lúc đó trên sở tài nguyên và môi trường đã trả lời cho chúng ta rõ để chúng ta lúc đó chúng ta sẽ tin tưởng và mua hơn còn nếu mà chúng ta mua ở ngoài ừ, đất ở ngoài ừ, vì sao ạ với số tiền 650 triệu thì chúng ta mua đất ở ngoài ở một cái vị trí sẽ không bao giờ đẹp được nó ở trong rất sâu và thậm chí khi mà chúng ta làm đường á, chúng ta phải làm cơ sở hạ tầng như là ống cống này đường này và phải xin với giấy phép xây dựng cũng như là lắp À, điện nước các thứ tất cả những cái ờ, hợp đồng đó thì chúng ta cũng phải là đi xin và tốn rất là nhiều ờ, tiền bạc và thời gian nếu mà chúng ta làm công nhân viên hay là một cái chức vụ bình thường thôi thì chúng ta phải tốn thậm chí là tốn rất là nhiều nhiều tiền còn những anh chị nào mà đã làm về bên đất à, chuyên về đất rồi á, thì chúng ta rành về thủ tục rồi chúng ta sẽ làm à, hơi nhanh một chút xíu nhưng mà cũng phải tốn một khoản chi phí rất là lớn thay vì đó chúng ta mua đất dự án thì chúng chúng ta có đầy đủ tất cả các tiện ích và khi chúng ta xây nhà thì đã có chủ nhà đầu tư lo về phần à, giấy phép xây dựng hết tất cả cho cả nhà luôn chúng ta chỉ việc xây nhà và lên vô trong ở thôi ha còn vấn đề điện à, nước này à, rồi giấy phép xây dựng các thứ là đã có bên chủ nhà đầu tư lo hết cho chúng ta rồi thế nên là vị trí này thực sự là rất là đẹp và phù hợp với giá cả túi tiền của tất cả mọi người luôn tại vì chỉ có 650 triệu thôi ngay từ ban đầu thì chúng ta đã một cái giá rất là hời đúng không ạ một ở một vị trí mà gần khu công nghiệp đầy đủ tất cả các tiện ích à, nội khu ngoại khu à, bên ngoài à, bên à, bên à, tiện ích nội ngoại khu gồm có nè à, trường à, trung học cơ sở trấn Phú Hòa này trường tiểu học này rồi chợ trấn Lưu này đó và Đi khoảng độ 10 ờ, phút thì chúng ta đã đến ờ, trung tâm tòa nhà hành Chấn tỉnh Bình Dương và chúng ta chạy khoảng độ 5 phút đồng hồ là chúng ta đã đến bệnh viện à, Mỹ Phước 2 và đi 10 phút là chúng ta đã đến trường Đại học Việt Đức nha. Xung quanh bán kính chỉ 10 đến 15 phút là có tất cả các dịch vụ như trường học à, rồi ờ, ngân hàng rồi um, trung tâm ủy ban đó nên là à, quý anh chị và các bạn thấy được vị trí này đẹp thì cả nhà hãy liên hệ cho e, em cũng như là an toàn để mọi người à, hướng dẫn cũng như là tư vấn chi tiết cho cả nhà nha rồi một lần nữa à, cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe video nha à, nếu mà cả nhà thấy hay thì mọi người hãy like à, đăng ký kênh và à, chia sẻ để em và an toàn có động lực để quay nhiều cũng như là review nhiều dự án để cho cả nhà xem hơn nhá rồi một lần nữa cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ à.